Bây giờ đàn bò này sẽ dẫn chúng ta vào một à, khu rừng thật đặc biệt và làm một công việc rất là đặc biệt. Vâng, xin mời à, quý vị và bà con cùng à, theo dõi video cùng chúng tôi nha. Xin chân thành cảm ơn nha. Bà con nha, bây giờ là trồng cây cây rừng nha bà con. À, bà con theo dõi video clip à, với à, những hoạt động trồng cây gây rừng của thành phố Đà Nẵng. Đó. Mục tiêu là trồng à, 100 à, hecta phủ xanh à, đất chống đồi trọc của thành phố Đà Nẵng. Đó. Đó, bà con làm việc là khá vất vả. À, mời quý vị à, hưởng ứng và bấm like, chia sẻ video nha. Theo dõi à, các cái hoạt động trồng cây với à, gia đình chúng tôi. Đó. Đó, đầu nấu không có hòn nữa. Đấy là chưa trình lấy trình. Đó là thế mà. Nè. Anh nữa là trang trang nuôi heo kìa. Ờ, trồng cây này ngày là hơi tiểu rưỡi cho mấy trồng cây hay là gì? nó đang phơi vòng nó là năm tiểu rưỡi nữa trong ở đây được năm người hơi chân bọt hai triệu rưỡi là mấy cho mấy người thôi là vấn đề chứ hai triệu rưỡi một con thôi đi vòng là lên năm triệu rưỡi là không được ngàn rưỡi ờ, không có không có đây ta tổ trưởng phát biểu rồi đây tổ trưởng phát biểu cốc có biểu không lòng cao nước qua như heo cốc cốc bể nào bể nào bể nào để cho mấy cây trồng vô đi còn ở đây này con lấy xe máy ăn chạy lại là gấp miệng chụp quá chở đất em bỏ xuống trồng xuống thờ mua chở cái xe máy đợi cho em nữa kìa đủ cây đấy chứ cây còn nhiều lắm bây giờ À, thôi đừng đừng chở qua đây nữa con mày để con chở lên kia cho trừ mấy chú chồng vô lên đi để con chở lên để con kia tại vì để ta núi ta đưa ra núi riêng tách ta, ta, ta, ta đưa cho mình thì ai hút chố luôn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 Việt Nam là chi phí còn ờ, ờ, chi là giới dụng với cực kỳ Tôi cũng đi đánh bèo quá mà tôi vẫn còn coi nữa. Câu câu. Cam. Nghe cái này là Không. Như vậy là cái người ta

đừng quay nóng cày vô nó nha nha nữa đừng quay nó cày ta vô nó đi quay thớt cho mẹ con tốn đó bỏ hơi cũng quệ mày á video chơi đó hả à 哎，捡狗蛋，捡狗腿，捡腿腿腿，捡腿腿腿。